Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ 14 đến 19 tháng 9 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết, tuần qua là một tuần giảm giá thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường giảm giá mạnh ngay từ đầu tuần do ảnh hưởng bởi là thị trường chứng khoán Mỹ tuần trước giảm giá và thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua vận động thì hơi thất vọng một chút. Cá nhân tôi thì tôi kỳ vọng là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vượt qua sẽ có một tín hiệu giả vượt qua vùng đỉnh 905 đấy có thể lên đâu đó vùng 920 925 sau đó mới đi xuống nhưng thực tế thì có lẽ là lực đẩy lên hơi yếu thị trường không thể vượt qua và hiện nay thì thị trường đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh đấy đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh vậy lưu ý nhá à, ngay phiên đầu tuần thì nó tạo ra một nến giảm rất mạnh tạo ra cái cặp nến đảo chiều vùng đỉnh khá là chính xác Đấy, khi cặp nến đảo chiều vùng đỉnh và bốn phiên sau đó là bốn phiên đi ngang của thị trường thôi. Thị trường không biến động nhiều. Có lẽ thị trường chúng ta sẽ chờ đợi một chút ờ, một lực đẩy nào đó từ thị trường chứng khoán thế giới. Xét dưới góc độ ờ, thị trường chứng khoán thế giới thì chúng ta lưu ý là hiện nay nhé cái dịch Covid diễn biến trong điều kiện là bình thường. Đấy, bây giờ việc mà mỗi ngày có hai ba trăm nghìn người nhiễm bệnh, mỗi ngày có bốn năm nghìn người ờ, tử vong trên toàn thế giới là nó bình thường rồi nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý diễn biến của người đầu tư nữa cũng như cái ờ, việc mà các ờ, vaccine của các hãng đưa vào thử nghiệm nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị trường bây giờ ờ, đối với dịch covid bây giờ là gần như là miễn nhiễm với thị trường trừ khi nó có một trong hai cái luồng tin rất xấu hoặc rất tốt rất tốt nghĩa là nếu có rất nhiều hãng thử nghiệm thành công giai đoạn thứ ba và đưa thuốc vào sản xuất với quy mô lớn thì đấy là tin rất tốt có thể hỗ trợ cho những nhóm ngành sản xuất Ờ, tăng trưởng trở lại hoặc thông tin rất xấu là tình hình dịch bệnh leo thang rất là mạnh làn sóng lây nhiễm covid thứ hai trở lại và bùng nổ ở các nước còn nếu dịch covid tiếp tục đều đều mỗi ngày hai ba trăm người nhìn ờ, nghìn người nhiễm bệnh mỗi ngày ờ, bốn năm nghìn người tử vong thì theo cá nhân tôi đánh giá là cái dịch covid này bây giờ gần như miễn nhiễm với thị trường thông tin nó sẽ không còn quá sốc và không gây ảnh hưởng nhiều đến thị trường nữa tâm luyện tuần tới à, thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới sẽ trở lại với những cái à, chỉ báo kinh tế những cái số liệu thực của nền kinh tế à, tuần tới thì tâm điểm của thị trường chứng khoán thế giới sẽ được đặt vào phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm ngày thứ tư thì tối ngày thứ tư thì sẽ có là doanh số bán lẻ đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm sẽ là cuộc họp FOMC chúng ta lưu ý đây là cuộc họp FOMC quỹ nên nó rất là quan trọng nó sẽ đưa ra cái đánh giá của Fed về cái tổng thể nền kinh tế từ tháng 7, 8, 9 và cái dự kiến nền kinh tế trong quý 4 từ các tháng 10, 11, 12 nên cuộc họp này sẽ rất là quan trọng nó sẽ khá là bản lề dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến ờ, thị trường tài chính toàn cầu ờ, trong đó có thị trường chứng khoán Mỹ và sẽ ảnh hưởng liên đới đến Việt Nam đó là về góc độ thông tin xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì chỉ số chứng khoán Mỹ Ờ, đặc biệt tiêu biểu là chỉ số chứng khoán Dow Jones thì tuần qua tiếp tục là một tuần giảm điểm nó là tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm của chỉ số chứng khoán Mỹ rồi sau rất nhiều tuần tăng điểm à, chúng ta lưu ý nhé từ khi thị trường chứng khoán Mỹ chạm chạm đáy à, tháng 3 đến giờ chưa có thời điểm nào thị trường chứng khoán Mỹ là giảm điểm hai tuần liên tiếp nhé tuần qua tuần thứ hai rồi và có thể nói là với các tín hiệu kỹ thuật trên đồ thị daily thì đã chỉ báo là thị trường chứng khoán Mỹ đã chạm đỉnh và nhiều khả năng tuần tới sẽ tiếp tục là tuần Dow chen Sau khi tạo cặp nến đảo chiều rất là áp đảo ở vùng đỉnh 29.000, thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc. Hiện nay các chỉ báo kỹ thuật đều ở vùng trên và thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nhiều khả năng sẽ hướng đến vùng là 26.300. Đấy, vùng MA 200 trên daily tức là sẽ tiếp tục xuống giảm hơn 1.000 điểm nữa trong tuần tới. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta biết khi tạo đỉnh thị trường chứng khoán Việt Nam là tạo đỉnh sau thị trường chứng khoán Mỹ một tuần do vậy à, khi tạo đáy tạo sau một tuần tức là thị trường chứng khoán Mỹ tạo đáy là ngày vào tuần à, vào ngày 23 tháng 3 như thị trường chứng khoán Việt Nam thì đến ngày à, 31 tháng 3 chúng ta mới chính thức chạm đáy chưa chúng ta tạo 12 đáy đôi sau chúng ta đi lên còn thị trường chứng khoán Mỹ thì là tạo chữ V luôn đó đây thị trường chứng khoán Mỹ chạm đáy ngày là 20 tháng 3 đó thì ở à đâu ngày 23 tháng 3 thì sau đó một tuần thị trường chứng khoán Việt Nam với chạm đáy do vậy bây giờ chạm đỉnh chúng ta cũng nhìn thấy thị trường chứng khoán Mỹ chạm đỉnh trước chúng ta Đấy, thị trường chứng khoán Mỹ là chạm đỉnh vào ngày uh, mùng 9 tháng 3 còn thị trường chứng khoán Việt Nam thì vào ngày thị trường chứng khoán Mỹ là tạo đỉnh đỉnh vào ngày mùng 3 tháng 9 thị trường chứng khoán Việt Nam là ngày mùng 7 tháng 9 chúng ta chỉ trễ so với Mỹ 3 ngày thôi có thể nói với cái lực cản ở vùng 900 ờ, 905 kết hợp với thị trường chứng khoán thế giới tạo đỉnh thì cá nhân tôi ờ, khá là đánh giá khá cao cái đỉnh lần này và đến 7 80% nhiều khả năng vùng giá 900 905 là đỉnh rồi. Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể lắc có thể phục hồi nhẹ lên vùng 900 trước khi đi xuống. Quan điểm tôi, tuần sau thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là tuần giảm giá tiếp tục là tuần giảm giá Ờ, thị, thị trường chứng khoán Việt Nam tuần sau hoàn toàn có thể giảm giá mạnh hơn thị trường Mỹ do chúng ta đã đi để lấy chậm mất mùa ba phiên. Do vậy hoàn toàn trên mốc giảm giá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hướng về vùng giá là 84x. Còn nếu mà khi vùng giá 84x bị phá qua thì sẽ hướng về vùng giá 78x. Đó là chỉ số VN Index thì xu hướng chung là giảm giá quý hết sức lưu ý nhé. À, quá trình phục hồi à, nhiều khả năng là kết thúc rồi thị trường chứng khoán Việt Nam tạo mô hình hai đỉnh khá là rõ nét nhiều khả năng bây giờ sẽ là đi xuống thôi còn chúng ta lưu ý tôi vẫn không loại trừ khả năng là thị trường chứng khoán có thể là breakout lên tạo cái đỉnh giả 92x nhưng theo tôi cái kịch bản này rất thấp chỉ xác suất chỉ 10 20% thôi còn 80% nhiều khả năng là thị trường tạo đỉnh rồi và đi xuống do vậy để cẩn thận tốt nhất là quý vị ra hàng còn như tôi nói ban đầu quan điểm tôi là chỉ canh bán chỉ có chứng khoán phái sinh còn không mua chỉ có chứng khoán cơ phở còn tùy cái vậy đây là quan điểm tôi nhé đấy là một góc nhìn tôi có thể đúng có thể sai nhưng cá nhân tôi đánh giá là cái xác suất tôi đúng sẽ cao hơn sai rất là nhiều do vậy quý vị nên cân nhắc ờ, còn à, chỉ học kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy đấy đang nhấp nháy tín hiệu đảo chiều tuy nhiên nó chưa rõ ràng nhưng động lực đi lên yếu lắm rồi nhiều khả năng là đảo chiều thôi đây là đối với chỉ số vn index đối với chỉ số vn i 30 thì cũng tương tự vn index thôi cũng tạo dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh ở vùng giá 840 rồi nhiều khả năng lắc ngang quanh 825 và sau đó đi xuống hướng đến vùng giá 780 thôi còn nếu vùng giá 780 bị phá qua thì sẽ hướng đến vùng giá 830 chỉ báo kỹ thuật thì MACD bắt đầu cho tín hiệu bán xuống rồi tuy chiến tín hiệu nó chưa mạnh nhưng nhấp nháy tín hiệu bán xuống chúng ta hết sức cẩn thận đối với chỉ số chứng khoán phái sinh hợp đồng kỳ hạn tháng 9 thì sau khi tạo búa ở phiên 849 này chỉ số chứng khoán phái sinh lắc rất mạnh quanh vùng giá 830. Khu vực này theo tôi và quý vị hoàn toàn có thể mở lệnh bán ở vùng giá 83x, dừng lỗ nếu giá vượt qua 850, tức là chúng ta có thể dừng lỗ tầm 10 15 giá. Nhưng ngược lại chúng ta có thể hướng đến vùng giá là 780, tức là có thể chốt lời tầm 50 giá. Đây cũng là một kèo lựa chọn khá là tốt để quý vị có thể chấp nhận đánh đổi. Còn đối với tôi ạ, thì khi thị trường mà tạo đỉnh thì nhiều khả năng xu hướng sẽ đi xuống dài do vậy cá nhân tôi sẽ ưu tiên bán các hợp đồng uh, tháng 10 và 12 nhé đặc biệt là hợp đồng tháng 12 do vậy hợp đồng tháng 12 quý vị mà canh bán được quanh vùng 825 830 đấy là điều kiện lý tưởng đó, và chúng ta chờ đợi một đợt điều chỉnh giảm mạnh của thị trường vào cuối năm thôi chúng ta biết là tháng 10 thì các doanh nghiệp sẽ bắt đầu công bố kết quả kinh doanh kết quả kinh doanh quý 3 nhìn chung là sẽ kém hơn uh, quý 3 2019 đấy và chắc chắn quý 4 sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nữa do vậy nhìn chung là kết quả kinh doanh các doanh nghiệp năm 2020 sẽ là kém hơn 2019 thậm chí nhiều doanh nghiệp sẽ tăng trưởng kém hơn rất là nhiều có một số doanh nghiệp cá biệt có thể cao hơn nhưng sẽ cao hơn không đáng kể và tốc độ tăng trưởng giảm đi nhìn chung là bức tranh 2020 sẽ ảm đạm hơn 2019 rất là nhiều do vậy cá nhân tôi đánh giá về cuối năm thị trường không thể đạt được mức điểm là 900 đâu. Theo tôi 800 thì là chắc ờ, nhiều khả năng rồi, thậm chí còn sâu hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể 700 hoặc thậm chí thấp hơn cơ. Thì chúng ta chờ đợi xem tình hình diễn biến về dịch bệnh cũng như sự phục hồi của nền kinh tế. Theo tôi sẽ là rất yếu ớt, chưa kể là lạm phát hoàn toàn có thể gia tăng. Đó là về chỉ số chứng khoán ờ, cơ sở và chỉ số chứng khoán phái sinh. Tôi sẽ điểm qua một số mã cổ phiếu chủ chốt ảnh hưởng đến phần Y index để chúng ta lưu ý. Thứ nhất là họ nhà VIX thì đương nhiên rồi, họ nhà VIX ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Chúng ta nhìn thấy đấy, cổ phiếu VIX cũng cứ loanh quanh ờ, tạo đỉnh thấp dần và hiện nay đang đứng quanh 90. Uh, ờ, thì VIX cũng đang nhấp nháy tín hiệu ờ, đi xuống rồi. Nhiều khả năng VIX sẽ không biến động mạnh ở quanh đây, vẫn tiếp tục đứng loanh quanh uh, 85 95 thôi không có tín hiệu rõ ràng đối với VHM thì cũng như VIX thôi VHM tích lũy rất mạnh quanh vùng 75-80 nhiều nhưng mà xu hướng chung của VHM đã cho tín hiệu giảm giá rồi quý vị nhé một khi VHM mà tuột giá mạnh khỏi vùng 76 thì hoàn toàn có thể rơi rất nhanh về vùng 70 thậm chí dưới 70 đối với VRE VRE thì lại đang cho tín hiệu ở vùng 28 Thực ra vùng 28 29 VRE hoàn toàn có thể bị bán mạnh bởi vì kết quả kinh doanh của VRE thì không tốt nhưng mà tuy nhiên chỉ ở kỹ thuật thì VRE đang cho tín hiệu tăng giá. Do vậy với VRE thì quý vị quan sát chờ đợi tín hiệu xấu thì bán nhé. Đối với cổ phiếu Vinamilk, cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số thì Vinamilk sau khi tạo liên tiếp hai búa đảo chiều ở vùng giá 25 khi vượt lên thì nhiều khả năng Vinamilk sẽ đi xuống thôi chéo kỹ thuật thì chưa cho tín hiệu bán xuống nhưng mà xét về mô hình nến đã cho tín hiệu bán rồi cũng như tạo mô hình hai đỉnh ở vùng giá 126 128 này rồi VMU hoàn toàn có thể xuống giá đối với cổ phiếu đơn lẻ GAT GAT thì cho tín hiệu không rõ ràng tuy nhiên GAT đã có mô hình là sau hôm nên chỉ báo kỹ thuật MACD đã cho tín hiệu giảm giá do vậy quý vị mà cầm cổ phiếu GAT thì canh hồi lên mà bán thôi thoát nhanh trước khi nó xuống vùng giá 6x thậm chí là 5x. Đối với họ cổ phiếu ngân hàng thì Vietcombank cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, đang đi ngang quanh vùng giá 82. Tuy nhiên chỉ có kỹ thuật đã báo xuống giá rồi. Một khi Vietcombank rơi rời khỏi mốc giá 80 sẽ rơi rất mạnh xuống vùng giá 7x. Nên chúng ta lưu ý BIDV cổ phiếu mang nặng tính đầu cơ của dòng ngân hàng Đấy, ờ, cũng nhấp nháy tín hiệu giảm giá tuy nhiên chưa mạnh lắm xuất hiện cặp nến đảo chiều tuần trước thôi vẫn đang đi ngang quanh 40 nhưng mà nhiều khả năng thì chắc cũng không tránh khỏi hiện tượng giảm giá CTG CTG thì tín hiệu giảm giá chưa rõ ràng nhé Tuy nhiên cá nhân tôi thì CTG cũng sẽ đi xuống thôi Đó, ờ, chỉ báo kỹ thuật thì đã nhấp nháy tín hiệu bán rồi VPBank đã nhờ cho tín hiệu bán xuống rồi chúng ta bán chốt lời và đứng tránh ra ngoài thôi Đó. Techcombank cũng cho tín hiệu bán nhá MBB cũng cho tín hiệu bán ở vùng giá 18 rồi HDB thì chưa cho tín hiệu bán nha Sacombank cũng cho tín hiệu bán ở vùng giá 11 rồi Tiệu chung lại các cổ phiếu ngân hàng đến 90% là cho tín hiệu bán Do vậy chúng ta hết sức lưu ý nhé Nên à, thoát hàng Đó, Hoàn toàn khi các cổ phiếu ngân hàng với các cổ phiếu à, lớn đồng thuận xuống Thì nó hoàn toàn tạo ra một đợt xuống giá khá mạnh của thị trường đấy SHB thì chưa cho tín hiệu bán nhá vẫn còn đang cho tín hiệu tăng giá tuy nhiên quý vị cẩn thận bấy tăng giá ACB thì sau đợt chia thì tín hiệu nó cũng chưa rõ ràng Tự chung lại ngân hàng thì 80% là cho tín hiệu bán ra do vậy chúng ta hết sức cẩn thận ở thời điểm hiện tại thị trường hoàn toàn lao dốc khi các cổ phiếu đồng thuận giảm giá đối với nhóm cổ phiếu ảnh hưởng đơn lẻ ví dụ như Hòa Phát Hòa Phát cho tín hiệu bán rồi quý vị lưu ý nhé mặc dù giá vẫn đi ngang quanh vùng 24 25 nhưng đã cho tín hiệu bán rồi à, hàng không Việt Nam Việt Nam Airlines chưa cho tín hiệu bán tuy nhiên cũng thế rất khó để hàng không Việt Nam quay đầu bởi vì chúng ta biết hàng không Việt Nam còn đang nhờ uh, tăng vốn và giờ chính phủ cấp cứu thì rất khó để Việt Nam Airlines có thể tăng giá Hòa chung với khó khăn của ngành hàng không thì Vietjet cũng chưa cho tín hiệu giảm giá, tuy nhiên cũng rất khó để Vietjet có thể lội ngược dòng. Tiêu chung lại các cổ phiếu đơn lẻ ảnh hưởng lớn đến thị trường thì một là cho tín hiệu bán giảm giá hoặc là chưa có cho tín hiệu rõ ràng. Do vậy chúng ta cũng nên tránh. PLX thì cho tín hiệu xuống giá rồi nhé. Sau khi đạt uh, tạo hai nến búa liên tục đảo chiều ở vùng giá 52. đối với cổ phiếu Mansan Mansan hiện chưa có tín hiệu gì nhé nhưng mà thực ra với vùng giá 55 thì Mansan sẽ không ảnh hưởng quá lớn tăng hay giảm vì giờ vốn Mansan cũng nhỏ rồi không ảnh hưởng quá lớn đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán nhóm cổ phiếu đầu gấu nhất thị trường SSI cho một cây búa tuy nhiên tín hiệu bán thì chưa nhé SSI có thể gọi là tín hiệu nếu thì có những tín hiệu kỹ thuật thì chưa HCM thì vẫn cho tín hiệu tăng giá chưa hề có dấu hiệu bán nhưng mà cá nhân tôi thì lưu ý quý vị hết sức lưu ý cái ờ, có thể là cái bẫy tăng giá nên thời điểm này nếu chỉ số chính cho tín hiệu xuống giá có lẽ cẩn thận chúng ta đứng ngoài quan sát sẽ là tốt hơn đối với cổ phiếu thế giới di động ờ, chưa cho tín hiệu tăng giá hay giảm giá nhưng đang nhấp nháy tín hiệu uh, kỹ thuật có thể là cho tín hiệu giảm xuống còn chỉ báo nến thì tín hiệu cũng không rõ ràng đối với cổ phiếu PNG cũng đã nhấp nháy cho tín hiệu giảm giá rồi nhưng tín hiệu chưa mạnh chỉ báo kỹ thuật chưa mạnh đó. cặp nến thì cũng không rõ ràng lắm đối với cổ phiếu Novaland thì hầu như là không có tín hiệu tiệu chung lại trong các má vần ý 30 chúng ta sẽ còn à, TCH và FPT nữa chúng ta sẽ xét nốt FPT FPT cũng nhấp nháy tín hiệu bán rồi nhé chỉ kỹ thuật cho tín hiệu bán cặp nến thì cho tín hiệu bán cách đây 2 tuần rồi khi mà cây búa đảo chiều uh, xuất hiện nói chung là FPT do tín hiệu bán thoát hàng nhanh tài chính huy hoàng thì không do tín hiệu rõ ràng tích lũy rất mạnh ở vùng giá 21 tài chính huy hoàng thì thường tăng giảm khá bất thường cổ phiếu có rất nhiều cái tính đầu cơ do vậy quý vị tránh ra tiêu chung lại đa phần các cổ phiếu lớn ngân hàng họ nhà vích vinamilk đều cho tín hiệu bán nhấp nháy xuống hoặc là tín hiệu không rõ ràng Tuy nhiên chỉ số thì cho tín hiệu xuống giá, do vậy quý vị hết sức cẩn thận giai đoạn này. Quan điểm tôi, quý vị có thể canh bán và dừng lỗ ở phía trên. Còn ngược lại, nếu quý vị mua lên thì tôi khuyến nghị là không nên. À, đấy là cái góc nhìn, quan điểm cá nhân tôi. Xét tổng thể bức tranh kinh tế thế giới, xét các chỉ báo kỹ thuật của thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam và các chỉ báo kinh tế thị trường quan điểm tôi hoàn toàn có thể cầm cự được đến cuối tháng 9 tức là một hai tuần nữa còn khi đến đầu tháng 10, kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bắt đầu hé lộ thì đa phần các doanh nghiệp sẽ có kết quả kinh doanh nó không được tốt bằng năm 2019 và nó sẽ không ủng hộ cho thị trường chứng khoán tăng giá. Do vậy quý vị nên hết sức cân nhắc, ờ, có sự lựa chọn thông minh. Chúng ta đã kiếm được tiền, kiếm được rất nhiều tiền khi thị trường ở 6 năm rưỡi khi chúng ta bắt đáy rồi. Cổ phiếu đều tăng giá 50 đến 100%. Giờ là lúc chúng ta cần phải giữ tiền, chờ đợi cơ hội khác. Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công.